và hôm nay bắt đầu mà chúng ta tiếp ừ, cái bài định vô lậu cái phương pháp học về định vô lậu triển khai cái tri kiến của chúng ta thì chúng ta nhớ rằng cái bài nhân quả thảo mộc là cái bài để chứng minh cụ thể nói về nhân quả nhưng đến cái bài mà nhân quả của con người á, thì đường đi của nhân quả tức là chúng ta khái niệm cho mọi người biết rằng ừ, cái cái cái nhân quả của con người thì à, à, nó sẽ cái nhân quả của con người ấy, thì nó dựa vào cái thật ác và thật thiện mà chúng ta vẽ ra cái đường đi của nhân quả bởi vì à, thân hành khẩu hành khí hành là cái đường đi của nhân quả của con người nhân ở đó mà quả nó sẽ hiện đến nó làm cho cái, cái, cái sự đau khổ của thân tâm của chúng ta thì do cái đường đi đó mà nó tạo ra cái khổ cái nhân của nó từ đó mà nó xuất phát vì vậy mà chúng ta nên dựa vào cái mười um, cái điều lành mà Phật đã dạy tức là tập thiện tập ác dựa vào đó thì chúng ta sẽ là thấy được cái đường đi của nhân quả của con người rồi sau đó chúng ta lần lượt chúng ta viết bài các con chú ý kỹ khi mà viết bài về nhân quả con người ấy, thì viết nhân một cái hành động một cái quả và áp dụng vào con người áp dụng vào đời sống con người chứ không phải viết nhân quả suông như là nhân quả tâm học biết áp dụng tất nhiên nhớ biết áp dụng vào đời sống của chúng ta bằng cái sự hiểu biết đó thì sự áp dụng đó nó cụ thể nhất là chúng ta đem những cái ví dụ cuộc đời chúng ta đã thấy có những sự kiện gì xảy ra của cái ví dụ như một người ăn trộm ăn cắp thì khi bị đánh đập thì phải trả cái quả như thế nào và đồng thời những cái hậu quả của cái sự kiện đó nó xảy ra sao và chuyển biến để áp dụng vào đời sống thì phải đem những cái cụ thể một cái người nào đó để mình đem ví dụ à, cụ thể mình đem cái ví dụ cái ví dụ cụ thể ông A ông B ông C đã bị đã ăn cắp ăn trộm bị người ta đánh đập rồi bị bỏ tù như thế nào mình đem cái ví dụ đó ra để áp dụng cái nhân quả cho thấy rằng cái hành động à, ăn cắp ăn trộm nó sẽ bị cái quả gì và mình tiếp tục mình nói đến những cái từ trường của cái người ăn trộm ăn cắp này sẽ sinh ra làm những con người ăn trộm ăn cắp như thế nào à, mình nói đến từ cái nhân quả cho đến cái duyên hợp được cái tính trùng trùng của duyên khởi của cái nhân quả đó để thấy thành cái nỗi khổ của thế gian của chúng ta tại sao bởi vì con người và muôn vật sanh ra từ nhân quả chứ không phải có một linh hồn bị sanh bây giờ chúng ta triển khai chúng ta thấy nó càng lúc nó càng rõ ràng hơn cho nhận xét một hành động mà chúng ta làm cái điều mà ví dụ như nói về thân hành là cái người đó dùng cái tay của họ móc túi lấy của người khác đó là cái hành động tham lam trộm cắp hành động xấu ác làm cho người mất của đau khổ nói rõ là khi hành động như vậy đem đến cái nỗi khổ cho người mất của và khi mình bị người ta bắt phải trả cái quả là bị người ta đánh đập hoặc là bị bỏ tù và như vậy chưa xong đâu chưa hết đâu rồi con vợ ở nhà bị bỏ tù con vợ ở nhà nheo nhóc cực khổ mình phải nói hết những cái và khi khi đó từ cái từ trường mà mình bị đánh bị đập bị cái quả bị đánh bị đập bị nhốt những cái từ trường đó nó luôn nó phóng xuất nó tương ưng với những cái sự tham cái tâm tham trộm cắp từ đó những cái gia đình tham lam trộm cắp nó sanh ra những đứa con cuối cùng nhưng không ngờ cái đó là nhân quả của chúng ta sinh ra chứ không phải chúng ta đi sinh ra cho nên từ cái nhân quả tạo mộc để chứng minh chúng ta còn đang sống mà vẫn tiếp tục tái sanh chứ không phải chúng ta chết rồi mới tái sanh từ xưa đến giờ người ta nghĩ rằng khi chúng ta chết rồi mới tái sanh nhưng chúng ta có thấy rõ nhân quả tạo mộc không một cái cây nó còn sống nhưng mà những cái hạt nó dẫn lên cây khác và vẫn tiếp tục có cái khác nó là nhân quả sanh chứ đâu phải là con người sanh sao mà một người chết rồi mới sanh ta còn hiểu nhân quả sanh cho nên đức phật nói chúng ta là thừa tự nhân quả từ nhân quả sinh ra sống trong nhân quả chứ đi trong nhân quả có đúng không đúng không cho nên một người chúng ta làm ác thì sanh biết bao nhiêu người làm ác một người làm thiện thì sanh biết bao nhiêu người làm thiện do xét qua nhân quả chứng minh cụ đệ chúng ta mới thấy một người ăn trộm kia biết đâu chừng chính mình tham mạnh cái người ăn trộm kia là của mình các con có hiểu điều đó nếu là đôi mắt tam minh thì người ta thấy rõ ràng chính cái hành động ác hôm qua của tôi mà bữa nay nó sanh ra một đứa bé kia mà đứa bé đó trở thành một anh trộm cắp con hiểu điều đó cho nên vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta làm một điều thiện thì chúng ta chặn đứng biết bao nhiêu biết bao nhiêu đứa bé biết bao nhiêu đứa bé xấu đứa bé ác nhân quả trùng trùng nhưng nó đâu phải là nó sanh ra rồi hoàn toàn nó trọn vẹn đến đâu nếu mà nó trọn vẹn thì quả đất này làm sao có chỗ ở làm sao có hoàn toàn làm sao có cái, cái, cái sự sống được cho nên nó phải bị diệt có khi à, có khi sanh ra vừa đất vừa nước mầm thì nó đã bị chết bị diệt thì bằng chứng chúng ta thấy rõ hiện giờ cái cái cái, cái kế hoạch hóa gia đình người ta phá thai người ta móc thai người ta móc đó là những cái, cái nhân diệt của nó vẫn chưa chưa sanh mà nó đã bị diệt rồi trong cái mầm trứng nước đó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy những cái nhân quả nó như vậy chứ đâu phải mà nó luôn luôn nó, nó luôn luôn mà nó tự sơ được ví dụ như chúng ta thấy một cái dây tràm của chúng ta đây nó ra bông nó ra hạt nó ra trái rồi nó ra hạt cái hạt của nó rớt xuống cái nhân nó rớt xuống nếu mà nó rớt ngay cái chỗ ẩm ướt thì nó lên được cái cây còn nó rớt ở trên đống rác nó rớt ở trên nơi cao ráo thì cái hạt nó bị khô bị hư đi nó chết ngay liền đó là sự sinh diệt của nó mà sinh diệt nó trùng trùng khi cây tràm này nó rớt biết trăm ngàn cái hạt không mà khi lên được bao mấy cây mấy con phải không mấy con hiểu chỗ đó cho nên vì vậy một hình động ác của chúng ta chúng ta biết rằng cái sự sinh diệt ghê gớm cho nên bài học nhân quả con người là bài học xác định cho một sự vô lậu để chúng ta sống hoàn toàn hiểu biết như thật của Phật pháp mà chúng ta cố gắng thực hiện sự giải thoát cho nên khi mà chúng ta nói một cái hành động nói hành động trộm cắp nói hành động sát sanh giết hại ăn thịt chúng sanh thì cái quả sẽ thọ như thế nào như bây giờ thì giết một con gà thì ăn thịt con làm rồi cái quả nó như thế nào rồi cái sự à, chuyển cái cái cái cái cái cái, cái quả đó để tăng ra bao nhiêu con người khác hoặc là bao nhiêu con gà để mà chúng người khác giết hại lại chúng ta nói như vậy rồi chúng ta áp dụng cái phần áp dụng quan trọng lắm là chúng ta cái phần áp dụng là chúng ta nói cái sự kiện có thật xảy ra trong xã hội chúng ta những người làm điều đó ví dụ những người mà bắt ếch họ thường hay bắt con ếch họ bẻ cái giò thường người ta làm gà người ta hay bẻ cái chân khi mà người ta lặn cái cổ lặn cái cánh của nó rồi người ta bẻ cái giò nó nè những hình ảnh đó chúng ta sẽ nói cái cái hiện tượng của những người bị xe đụng gãy giò gãy chân hoặc phục tay phục chân đều là do cái vấn đề mà bẻ giò ếch à, bẻ giò gà tất cả những cái hành động đó làm sao chạy khỏi những cái điều đó chứng minh cho ông A ông B ông C ở trong xã hội của chúng ta thì đó là một cái cụ thể để nói một cái nhân quả hành động khác đó mà phải gánh chịu nhân quả làm như vậy để làm gì làm như vậy để cảnh giác nói đến sự hành động khác của chúng ta để chúng ta ngăn chừa nói như vậy để mọi người biết được nhân quả người ta cũng ngăn chừa tức là chúng ta chuyển đổi được nhân quả chuyển đổi được nhân quả của con và nó áp dụng nó thực tế nó cụ thể nó rõ ràng làm cho mọi người nhìn qua nhân quả mà người ta không còn làm ác nữa mà chính mình viết được cái bài đó chính nhắc nhở mình rất sâu không làm ác cho nên ví dụ chẳng hạn nào như mấy con thấy khi mà người ta mắng chửi mình mình giận dữ mình mắng chửi lại mình đánh người lại thì nó sẽ sinh ra những quả ác nào nó xảy ra cái gì khi đọc đó chúng ta thấy ngao ngán quá cho nên khi một người chữ chúng ta biết thương mà chúng ta không biết ghét cho nên chúng ta không bao giờ nói nặng một người nào phỉ bán một người nào chửi mắng một người nào nói nặng một người chửi mắng một người là từ trường chúng ta sẽ sinh ra những người ác và trong khi đó cái mà chúng ta đang thọ cái quả là gì chúng ta tức giận tức giận tức là cái, cái quả khổ đau cho nên chúng ta viết nhân quả chúng ta phải rõ những cái điều này khi ghi, ghi chép chúng ta phải diễn tả ví dụ như nói về ăn cắp ăn trộm thì chúng ta nói cái nhân đó thì chúng ta nói cái quả rồi chúng ta nói cái cái cái, cái, cái sự chuyển đổi của nhân quả nó rồi nói cái về vấn đề áp dụng vào đời sống áp dụng vào đời sống tức là chúng ta nêu lên một cái sự thật xảy ra trong cái đời sống chúng ta có ông A, B, C cho nên cái bài nhân quả con người cái bài luận về nhân quả con người nó rộng rãi và nó nhiều lắm mỗi một cái cái vấn đề mà chúng ta nói là một cái điều gì phải có một cái ví dụ và có đem một cái sự thật của cuộc đời xảy ra chứ không được đặt nghĩa là chúng ta nhớ luật trong đầu óc chúng ta chúng ta thấy hoặc là đọc ở trên báo chí chúng ta thấy có cái sự kiện xảy ra cái tin tức gì đó xảy ra thì chúng ta suy ngẫm qua nhân quả gì để mà cái tin tức này xảy ra chúng ta ghi vào đó là một cái sự thật gọi là áp dụng vào đời sống nhờ như có áp dụng vào đời sống như vậy cho nên cái tri kiến của chúng ta nó sáng suốt nó xả đi nó không còn giận thờ, nó không còn phiền não nó không còn làm này khác nữa vì đầu tiên chúng ta vào cái bài học này thì chúng ta cũng nhớ kỹ là chúng ta đã vẽ được cái con đường đi của nhân quả thân hành khẩu hành ý hành và thật ác thật thiện thân có ba điều ác mà ý có ba điều ác khẩu tới bốn điều ác cộng lại là thật ác còn nói về thật thiện thì thân có ba điều thiện ý có ba điều thiện miệng khẩu có bốn điều thiện thì đó là thật thiện và thật ác dựa vào con đường thật thiện thật ác mà chúng ta triển khai con đường nhân quả của con người bởi vì thân hành khẩu hành ý hành thì chỉ có con người có mà thôi lại thảo mộc nó con thứ có không không có còn lời động vật khác mấy con thấy có đủ ý hành không chưa có nó có nó có sự hiểu biết nhưng hiểu biết nó không phải hiểu biết của con người không có sự tư duy như con người cho nên cái hiểu biết của nó chỉ hiểu biết tranh giành cướp việc lẫn nhau chứ nó không phân biệt tinh vi như con người nó có phân biệt nhưng phân biệt rất ít cho nên có những là chúng ta thấy nó gần như con người nó cũng có sự hiểu biết nó có có tình thương đối với chúng ta nhưng nó quá ít nó không đủ chỉ có con người là duy nhất mới có thể đủ điều kiện triển khai tri kiến tức là cái đường đi của nhân quả ý thức của nó còn là dạng không đủ ý thức của nó không đủ nó không thể sáng tạo ra chữ để viết còn con người chúng ta sáng tạo ra chữ để viết ở một cái vùng nào ở một cái địa phương nào con người chế tác ra cái chữ các con thấy như đồng phương của chúng ta thì người Trung Hoa họ sáng tạo ra cái chữ gọi là chữ Hán người Việt của chúng ta dụng về hơn dựa vào cái chữ Hán viết ra thành chữ nôm các con thấy thì dụng về không sáng chế ra được thì nhờ cái người nhờ cái chữ hán mà chúng ta sáng chế ra chữ nôm chúng ta cũng biết sáng tạo ra nhưng mà chúng ta dựa còn cái người trung hoa đó họ tư duy suy nghĩ họ hình dáng mà họ vẽ ra họ vẽ ra ví dụ cái núi thì họ vẽ ra ừ, họ vẽ cái chữ của nó như là ba hòn núi thì các con thấy cái lối mà ừ, tượng hình tượng ý của cái, cái con người để sáng tạo ra cái chữ viết để chúng ta viết chúng ta diễn tả được ý chúng ta muốn nói rồi người tây phương à, người tây phương thì họ ừ, các con thấy họ sáng tạo ra cái chữ đó là cái chữ của người trung hoa chữ hán nhưng mà cái người con các con thấy như người thái người lào à, người miến họ lại sáng tạo ra cái chữ của họ chữ phạn của chữ có nó móc quéo lên xuống chúng ta nhìn chúng ta đâu có biết nhưng mà cái người nước đó quê đó người ta sáng tạo để người ta ghi chép lại những cái ý sự hiểu biết còn các con thấy có con vật nào viết chữ ra bao giờ không cho nên con vật không làm được con con người biết làm thực phẩm để dành để sống biết làm ra của cải biết làm ra thức ăn còn con vật có biết không không biết là con có thấy con con con con vật gì mà nó đi cầm tỉa không đi lượm đi mó à, thiên nhiên có gì thì đi lượm đấy ăn còn con người chúng ta biết làm ra thực phẩm cho nên con người là một cái loài động vật cao quý nhất nhờ có sự cao quý có sự tư duy suy nghĩ có sự sáng tạo cho nên con người vẫn làm điều thiện tốt và nếu con người làm tốt một loài động vật cao cấp nếu chúng ta làm tốt thì tất cả những loài động vật hoàn toàn trở thành con vật thiền lành và hoàn toàn không còn có những con vật sinh lên nghĩa là hoàn toàn những còn nếu mà con người chúng ta còn ác pháp thì còn sinh ra loài động vật quá nhiều chính hai là môi trường sống là nhân tạo nhưng cuối cùng nhờ con người chuyển biến biến thành cái thế gian chúng ta biến thành môi trường sống của chúng ta trở thành môi trường sống hiền hòa trở thành mọi vật hiền hòa nếu con người chúng ta mà làm sống thiện thì loài vật sẽ sinh ra loài vật hiền hòa không bao giờ sinh loài vật không được ăn thịt nhau các con thấy con bò con trâu có ăn thịt nhau không nhưng về thân cỏ bởi vì có những con vật hiền lành nhưng có những con vật xé con này giết con kia ăn đó là do ai mà ra những con vật này từ môi trường mà môi trường thì có từ trường ác và từ trường thiện mà từ trường ác từ trường thiện này từ đâu lưu xuất ra nếu con người chúng ta là những người biết sáng tạo biết chế tạo biết hiểu thiện ác mà luôn luôn hành động ác thì từ trường ác này càng tăng lên nhiều thì loài động vật ác càng sự thấp sự chết chóc đau thương trên hành tinh này rất là lớn cho nên sự tu tập của chúng ta trở về với đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm của mình của người khổ chúng sanh là sẽ đem lại hạnh phúc cho loài người vô cùng thì xin nhắc nhở để bài viết của mấy con ờ, đường đi nhân quả và nhân quả thân hành nhân quả khẩu hành nhân quả ý là cẩn thận viết nó không phải tốn được nữa mà viết để áp dụng vào đời sống tu học giải thoát bằng việc vô lậu bằng sự tư duy của mình bằng tri kiến giải thoát rất là quan trọng cho những bài học này cho nên viết rất cẩn thận kỹ lưỡng mỗi được mỗi, mỗi đề tài mỗi ví dụ đều phải nêu rõ ràng nhân quả chuyển biến nhân quả áp dụng đời sống trong nhân quả nhiều khi chúng ta có lý thuyết luôn, mà chúng ta không biết áp dụng tức là chúng ta thiếu ví dụ thiếu bài chúng ta thiếu ví dụ đem cuộc sống xảy ra trên cuộc sống của chúng ta hàng ngày đem vào để áp dụng chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này các con nhớ rõ những ý thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng và những bài viết của mấy con mỗi bài là mỗi nhân quả mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc của chúng ta đi trở về với cái nhìn đúng đắn chánh kiến không còn sai lệch nữa một giá trị rất lớn là chúng ta hiểu biết được thì như thật thì chúng ta sẽ giải thoát còn hiểu biết không thật thì chúng ta không giải thoát vì vấn đề vô minh lậu mà các con phải chịu khó đi kinh hành chứ không phải đi kinh hành nhiếp tâm ức chế tâm để mà đạt được thiền định mà đi kinh hành mục đích mà từ hôm qua hôm kia mà thầy kiểm tra lại thì sự đi kinh hành của mấy con có nhiều có nhiều đặc tướng có nhiều thiện xảo nhưng mục đích thiện xảo là nhằm phá đi hôn trầm thủy niên chứ không phải thiện xảo để nhiếp tâm an trú tâm để đi vào định tướng đi vào bệnh tật thì không nên nhớ kỹ vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác đi bốn cách bốn cách thân thành thì chúng ta hãy biết rõ cái mục đích của nó là đang tập tu phá hôn trầm thủy miên chứ không phải đi để mà nhiếp tâm an trú tâm để mà nhập định vấn đề nhiếp tâm an trú tâm thì vấn đề đó lần lượt thầy sẽ dạy cho mấy con biết tâm ăn cứ tâm để gây lưu bệnh khổ trên thân mà thôi nếu có bệnh khổ trên thân thì chúng ta sẽ sử dụng sẽ sử dụng tăng thanh thản an lạc vô sự dẫn đến lưu bệnh được không sao vì tăng thanh thản an lạc vô sự là xuân mạng tứ niệm xứ nơi trạng thái tâm đó chúng ta vẫn để lui được bình khổ chứ không phải cần an trú nhiếp tâm an trú như định niệm văn thở nhưng chúng ta phải học và phải tu định niệm hơi thở chứ không phải không tu tập nhưng chưa tới lúc tới lớp đó thầy sẽ dạy đây là lớp chánh kiến chúng ta đang học đặt nặng về vấn đề định vô lậu triển khai tri kiến chúng ta để diệt trừ dục lậu hữu lậu và đồng thời chúng ta tập tỉnh giác đi bốn giai đoạn chánh niệm tỉnh giác trên thân hành chúng ta để đẩy lui hôn trần thì nhiên tức là vô minh lậu lần lượt chúng ta sẽ tăng dần giờ khác chúng ta tăng lên sự hôn trần thì nhiên sẽ lui dần do sự tu tập của chúng ta vậy hôm nay thầy đọc cho các con nghe một người bạn tuổi 60 65 Một trận thâu trầm thủy nhiên Rất nặng dạ Cụ đem hết sức lực của mình Nỗ lực tu tập nhưng không thể bằng một câu tác ý Mà đã đuổi được thâu trầm thủy nhiên Để chúng ta rút tỉa tình với nhau mà kinh nghiệm tu tập đây lời của người cư sĩ tu tập kính bạch thầy từ ngày vào tu viện tu Phật tu Phật đến nay ngót nửa tháng con vẫn thấy ông trần thủy nhiên cứ đeo đuổi rốt ríu rốt ráo đang đi kinh hành mà con hầu như không thể chịu nổi với đôi mắt cứ muốn sụp xuống ráng nhướng lên mà vẫn thấy lờ mờ như người bất bị mù thân không muốn bước tinh thần rã rượi bụng rỗng con vội tìm ghế ngồi tự nhủ thầm thầy đã khẩn thiết nói với các con là thầy sẽ mở khóa dạy tu học lần cuối này nếu các con không cố gắng tu tập thì thầy sẽ nhập diệt nghe lời thầy như trăng tối con cảm thấy rất lo sợ mặc dù con ngai tuổi đã 65 rồi nói quá trễ thì cũng đúng mà nói có thể cố gắng tìm đường giải thoát thì cũng ngại tuy thế con cũng quyết tâm nhân cơ hội cuối này sẽ phấn đấu nỗ lực tu tập dù chết cũng cam con tự nghĩ mình đã bỏ gia đình vào đây trước là mang ơn đức như biển cả của thầy tôn kính vì đàn con dạy mà thầy không nể công cực nhọc trốn hôm dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát mặc dầu tuổi thầy đã cao sức thầy đã yếu lắm rồi bên cạnh có cô út phải chịu bao lao nhọc lo lắng nấu nướng thức ăn cuôn nước dung quén cho số đông người tu tập mà không than thở một lời nào kế đó công đành ha thí chủ <coughs> đã nhí nhúc tiền của để cúng dường chư tăng ni mà không nể mồ hôi nước mắt Ôi nói sao cho hết cơn lao Phật đáng tôn kính biết ngần nào Thế mà mình lại ương ương lười biếng Chỉ ăn no ngủ kỹ hay sao Phật là đáng trách, đáng khinh Nghĩ đến đây Con tự gào thét trong tâm Hãy đứng lên Và mạnh dạn đi kinh hành ngay thế là con tác ý hãy tiếp tục tu tập đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành hãy đuổi con ma ngủ ra khỏi nhai thế đấy cũng hơi lạ con đi kinh hành một cách tỉnh táo hết sức và hết buổi tu tập mà không còn hôn trầm nữa liên tục tới hôm nay tuy có lúc hơi tái lại là con tác ý ngay không được lười biếng hãy bước đi kinh hành là cái thân tỉnh lại ngay thậm chí những buổi nghỉ trưa con bắt buộc nó ngủ quy định 45 phút mà thôi thưa thầy tôn kính đây là lời tâm đắc chân thành mà con tha thứ mong thầy xét diệt và chọn lựa pháp tu theo đặc tướng của con để con dễ tiếp thu và triển khai pháp hành thế nào cho thuận lợi hơn con cuối xuân thầy chấp nhận cho con chọn thời khóa nhập vi tu viện hiện hành bốn thời mỗi thời ba tiếng kính thưa thầy con xin trân trọng kính dân lòng tôn kính cao quý nhất của con đó là một cái gì cư sĩ họ nói lên cái sự tu tập của mình để chiến đấu được cái ngôn trầm thiện nhiên mà chỉ có phát tác ý mới không chỉ có phát tác ý rồi đứng dậy đi kinh vì thầy biết là người người nào tu thì chắc chắn cũng phải trải qua những thời gian khổ lúc mà lúc mà bị ngôn trầm thiện nhiên chắc chắn những lời của vị cư sĩ này của người bạn đồng tu của mấy con là lời chân thật không bao giờ đạt đó là một điều người tu ai cũng gặp gặp phải những cái đau khổ này nhưng nhờ pháp tác ý mà người đã thắng được vì trước trước khi chúng ta cố gắng mà gặp trường hợp này thì thầy cũng khuyên mấy con cố gắng tác ý cho mạnh mẽ giữ vững tinh thần của mình nghị lực đầy đủ tiến tới từng bước đi chiến đấu thầy chân thành khi bị không trầm thiện nhiên một tới một lui mà hôm nay thầy đã phá được hôn trầm thiện nhiên của mình tỉnh thức thức suốt đêm mà không còn bị hôn trầm thiện nhiên thầy nói sao các con biết không mỗi lần bị gục tới gục lui thì thầy ừ, tỉnh ngay liền chấn chỉnh ngay liền thầy nói liền chết sắp đến nơi rồi thân mày già gần chết rồi mà còn ở đó còn tham ngủ thì nay đó thầy thấy nó tỉnh ngay bởi vì cái nỗi lo của chúng ta chết đến nơi nghiệp tái sanh sắp đến nỗi đau khổ chúng ta sẽ tiếp diễn thân người nữa làm sao thoát khổ mà bây giờ còn tham gì nữa mà lại dưới ngủ lời nói ấy tác ý ấy sắp tấn chúng ta rất lớn làm chúng ta tỉnh táo trở lại như gì? cho nên nhiều khi thầy gặp nhiều cái khó khăn thì thầy chỉ cần đem cái chết của mình ra trước mắt để hồ dạ cái tâm mình cho nó sợ và từ đó nó tỉnh lại thật sự cái tâm mình cũng sợ nó con thầy có nhắc lại cái công việc khi thầy ở giữa đồng mã có cái nhà mồ thì vô đó thầy ở tu vì sợ ma quá cho nên thầy không giấc ngủ vậy mà nhờ đó mà thầy về đây thầy tu tập thầy thấy hôn trầm tự nhiên bớt rất nhiều tại vì mình sợ mình không dám ngủ rồi nó quen đi nó quen đi cho nên về đây thì cái lười biến cái bụi nữa nó cũng ít đó là chỉ cái phần sợ thôi còn bây giờ chúng ta có phương pháp tu có cách thức tu có pháp tác ý có sự nhắc nhở và khi mấy con học được nhân quả của con người rồi thì nó nhiều câu tác ý để mấy con nhắc mấy con nhắc chứ không khéo thì mình không có đủ cái trật pháp làm cho tâm mình bình tĩnh được <clears throat> Và đây là một bài cảm nghĩ của một thiền sinh ở trong tu viện của chúng ta Thầy xin đọc bài cảm nghĩ để chúng ta mọi người cố gắng tu tập hơn, gắng cố gắng trong lớp này và mong rằng các con sẽ đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Kính bạch thầy, tính hôm nay là 18 ngày tức là thầy nhận được cái cảm nghĩ này là ngày 18 con tham dự lớp bắt chánh đạo tâm con rất vui vì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con mở rộng tầm nhìn tầm hiểu biết của mình bằng tri kiến giải thoát đời học sinh của con đã trải qua ba trường học nhưng không trường nào có nội quy kỷ luật nghiêm khắc như trường này Tuy vậy, nhưng con không có ý định trốn học, bỏ học Vì những gì con đang học là đạo đức nhân bản Vì trường học của con mang đến tình thương thực sự cho con Con cũng biết một ông thầy giáo tuổi gần 80 mà đứng lớp dài lại phải soạn giáo án, chấm bài, vất vả lắm vì con đã từng làm cô giáo nên con hiểu điều này lên non mới biết non cao giải trò mới biết công lao của thầy vì thương học trò mà thầy tận tình chỉ dạy đã không thu học phí mà thầy còn chu cấp học bằng về ăn ở sách vở giấy bút thầy ban tặng lời khen cho những ai học tốt và lời thất tấn cho những ai chán nản lười biếng biến lời con tin rằng dưới sự đào tạo từng lớp căn bản của thầy tương lai không xa sẽ có người chứng quả a la hán hai thầy chỉ dạy lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho chúng sanh con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha mong mình được giải thoát trong giây phút cuối đời con thương những thanh thiếu niên bỏ đi vui thú ngoài đời về đây tu học với tâm nguyện độ mình và độ người cũng thương tất cả mọi người cũng như thương bản thân con trước khi gặp chánh pháp phải trải qua biết bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau nhìn những người thiếu phước duyên gặp Phật pháp đang mê mờ tạo ác nghiệp rồi họ nhân quả ác mà tâm con nhói đau bởi từ trường ác của con người đã tạo hàng ngày sinh ra nạn kiếp con người hủy diệt con người sống thật đập đất thiên tai lũ lụt hạn hán bệnh tật hết vùng này đến vùng nọ rồi tương lai con người sẽ ra sao con cầu mong tất cả tu sinh tham dự lớp bát chánh đạo hãy dốc tâm dốc sức tu tập cho chính đạt chân lý không phải vì mình mà vì tất cả chúng sanh vì những con người đang đau khổ đang khao khát nền đạo đức nhân bản nhân quả trên hành tính này kinh như ngày 19 tháng 11 2005 91 đây là cái bài cảm nghị ừ, thầy mong rằng các con thấy thầy nhìn trước những người học trò của thầy nhất là câu này mà thầy rất thương và rất lo con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha mong mình được giải thoát trong giây phút cuối đời à, câu nói rất là thiết thực và các con ngồi trước mặt thầy có nhiều người trên 80 tuổi đầu bạc sức yếu mà còn tham dự lớp này làm sao mà thầy bỏ các con được thầy cố gắng để giúp cho các con có một lớp để các con tu với sức của mấy con cho nên con theo những cái những cái lớp trẻ thì sức khỏe của mấy con không đủ thầy thấy các con ngồi dưới đất mà xếp bàn thì nó mỏi lưng nó mỏi mệt tuổi trẻ ráng được nhưng tuổi lớn khó khó sức mà chịu đựng dài lâu trong khoảng thời gian phải được nghe thầy ngồi hướng dẫn và thuyết giảng dạy cách thức với con tu tập thầy giảng dạy không giảng dạy suông mà dạy các con cách thức để triển khai trí tuệ của mấy con để giúp mấy con có sự hiểu biết như thật cho nên cái thời gian nhiều khi nó phải đòi hỏi lâu hơn và còn dạy mấy con phải có cái thời gian tập luyện như đi tinh thần chánh niệm tỉnh giác hoặc còn những điều khác nữa trên sự tu tập ừ, trên các pháp hành chứ không phải học xuông rồi dạy xuông rồi về tự tu mà được mà phải uống nắng từng bước đi từng lời nói từng sự suy tư của mấy con như một người mẹ mà giúp con vậy các con có thấy một người mẹ khi nâng đỡ đứa con để từng bước đi cho đi được không chúng ta từng là những đứa bé sinh ra chỉ trường bò rồi tập đi thì chắc ai cũng phải trải qua giai đoạn đó mà nếu không có người mẹ thì chắc chắn chúng ta có biết đi không chắc không biết đi và không biết đi thì chắc chúng ta bò mà chúng ta bò thì có khác gì một loài động vật đâu mấy con vì loài động vật nó không biết đi cho nên do như vậy cho nên nó không thể tập con nó đi được vì thế mà con chỉ đi bốn chân nếu chúng ta không nhờ mẹ mà hướng dẫn chúng ta thì chắc chúng ta cũng đi bốn chân hay không tức là chúng ta chỉ bỏ cho nên nếu mà không nhờ thầy dẫn dắt mấy con thì chắc chắn làm sao mấy con được dạy mấy cho nên công ơn của cha mẹ mà hôm nay chúng ta đi đứng được như một người bình thường như thế này thì công ơn của thầy dạy bậc cũng như công ơn của cha mẹ dạy vì vậy mà mấy con phải ráng cũng như một người con phải ráng gượng bước đi dù té lên té xuống nhưng đứa con vẫn cố lắm vẫn cố lắm nếu đứa con nó thôi thà là con bò sướng hơn là con đi thì chắc chắn là chúng ta không đi được mà nếu mà người mẹ bỏ bê đứa con thôi thôi mày bò được thì cứ bò đi khỏi cần phải nắm tay dắt đi tới đi lui mất công lắm do đó thì đứa con cũng không sẽ sẽ không bao giờ mà đi được có phải không mấy con cho nên trên con đường tu tập là cái chương trình giáo dục đào tạo hướng dẫn từng bước đi chứ không thể nào mà không có đi được thì tin rằng vì sự hướng dẫn cẩn thận kỹ lưỡng thì các con sẽ vững vàng trên con đường chính quả giải thoát vô đạo hoàn toàn